mặt tiền ngôi nhà và phần ngõ đây là chính là phần mặt ừ, ngõ của ngôi nhà đây ngõ rộng 2,2 mét đây chúng ta có thể quan sát đây là ngõ đi ra và đây là phía phần ờ, mặt tiền tầng 1 của ngôi nhà bên ngoài thì đã được chúng tôi ốp từ đá granite và bên trong là có một lớp cửa nhôm kính và tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong tầng 1 của ngôi nhà về phần à, bên trong của tầng 1 ngôi nhà thì hiện tại à, được thiết kế là một phòng khách và một phòng ăn rộng à, không gian tôi đang đứng ở chỗ đây chính là phòng à, khách của chúng ta tương đối là rộng đây chúng ta có thể quan sát từ bên trong ra đây chính là không, không gian của phòng khách các bạn nhé bên trên có hệ thống trần thạch cao và hệ thống đèn nép rồi và tiếp theo là phần à, bếp của ngôi nhà phần bếp là của ngôi nhà thì hiện tại à, được làm từ gỗ thịt gỗ suối nga sơn màu cánh rán và bên dưới này có một à, lớp mặt đá đen từ đá tự nhiên về phần chậu rửa chúng ta có thể quan sát kỹ hơn được làm từ chậu à, uh, inox 304 hàng nhập khẩu và bên trên này có thêm một cái lớp uh, kính ốp bếp nữa đây chúng ta còn quan sát đây là phần uh, đặt máy hút mùi đây, chúng ta còn quan sát từ không gian phòng bếp ra phía bên ngoài rất là rộng và đẹp rồi và tiếp theo là phần uh, tầng 1 có thêm một cái nhà vệ sinh phụ nữa các bạn nhé đây là phần nhà vệ sinh sinh phụ này bên trong cái nhà vệ sinh phụ này thì hiện tại là có một cái à, bồn cầu các bạn có thể quan sát và một à, cái hệ thống máy bơm để bơm nước lên à, tét của ngôi nhà và tiếp theo là về phần cầu thang về phần cầu thang thì được chúng tôi ốp từ mặt đá đen và cổ trắng đều làm từ đá tự nhiên rồi phần tay vịn này sẽ được làm từ gỗ trò và bên uh, phía bên ngoài đây có một cái thanh trang trí của cầu thang được làm từ gỗ công nghiệp đây chúng ta về quan sát tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 ờ, của ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà thì ờ, hiện tại được chúng tôi thiết kế là một phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh đây chúng ta quan sát bên cầu thang này có một cái cửa sổ để đi ra được phía đằng sau rất là thoáng đây trên tầng 2 là chúng ta có thể quan sát đây là phần hành lang và bên ờ, phía bên ngoài là một phòng ngủ rộng và bên này là một nhà vệ sinh trong nhà vệ sinh thì bao gồm ờ, có hệ thống ờ, lavabo hệ thống gương hệ thống bồn cầu và đầu chờ của bình nóng lạnh để chúng ta quan sát từ bên trong ra tất cả này đều chúng tôi ốp gạch hết rồi rất là đẹp đây và bên này là phía phòng ngủ của tầng 2 rất là rộng phía bên trên này là có trần thạch cao hệ thống đèn nét bên ngoài là một lớp cửa nhôm việt pháp và có giả ban công đây chúng ta có thể đi ra ngoài được đây chúng ta có thể nhìn thấy về phần lát nền của ngôi nhà thì ờ, hiện tại được lát ờ, từ gạch 60 x 60 gạch loại giả vân gỗ đây chúng ta quan sát quan sát này tiếp theo về phần ờ, cửa trong phòng thì được làm từ cửa nhôm pháp à, nhôm việt pháp đấy các bạn đây chúng ta quan sát đây ngôi nhà này nằm ở ngay ờ, địa chỉ là hậu ái vân canh hoái đất thôi cách ngã tư canh ờ, khoảng 400 ờ, mét xung quanh là có trường mầm non trường cấp 1 và ủy ban phường của xã Vân Canh tiếp theo đây chính là tầng 3 của ngôi nhà trên tầng 3 của ngôi nhà thì cũng thiết kế như tầng 2 cũng bao gồm một nhà vệ sinh này và một à, phòng ngủ đây đây chúng ta còn quan sát ở phía đằng sau là nó có thêm một cái cửa sổ như này để lấy thoáng cho cái tầng 3 này chúng ta có thể đi sang bên phòng ngủ cũng bao gồm hệ thống cửa sổ như tầng dưới ô chờ điều hòa các à, đầu chờ cắm này cắp mạng và cửa thông phòng tiếp theo là à, chúng ta sẽ đi lên tầng 4 tầng cuối cùng rồi nha trên tầng 4 của ngôi nhà thì hiện tại được chúng tôi thiết kế là một phòng à, thờ ở phía bên ngoài và một cái sân phơi đây phần à, rộng này chính là phần sân phơi có chỗ để đặt máy giặt này đầu chờ nước đây bên trên này là giếng trời và hệ thống tét nước ở phía bên trên và đây chính là cửa sổ để thông ra phía đằng sau đây là chính là phòng thờ của chúng ta phòng ờ, trên tầng 4 này cũng tương đối là rộng nếu mà có gia đình nào có nhu cầu sử dụng thêm phòng ngủ thì chúng ta có thể thiết kế phòng này làm phòng ngủ được nhắc lại một lần nữa về thông tin của ngôi nhà các bạn nhé ngôi nhà này à, có diện tích là 30 mét vuông xây 4 tầng nằm ngay ở vị trí hậu ái Vân Canh Hoài Đức cách ngã tư canh khoảng 400m đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 930 triệu đồng giá có thương lượng và có bao thuế sang à, sang tên ngoài ra quanh khu vực này thì chúng tôi còn xây dựng ở bên à, Lai Xá Kim Hoàng hoặc là Phương Canh nếu mà các bạn có nhu cầu mua quanh quanh à, khu vực này thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là đăng ký kênh để được nhận à, các thông báo thông xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại